Hiện tại thì bên em đang có đủ các cái màu xe bán tải chi tông để giao cho quý anh chị nhé Đấy. Quý anh chị có thể thấy này, màu bạc, màu xám xanh, màu trắng, màu cam à, Những cái màu mà uh, được nhiều người lựa chọn thì bên em đang có sẵn để giao cho quý anh chị Ngoại trừ cái màu nâu thì em chưa thấy ai bán được cái màu nâu cả cái màu uh, các màu này thì là rất nhiều người lựa chọn những màu chủ đạo của dòng xe bán tải chi tông Đây ạ.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 Hôm nay thì như thường lệ thì em sẽ làm một ờ, video chia sẻ với quý anh chị về bảng báo giá chi tiết lăn bánh của dòng xe Mitsubishi bán tải chi tông này tới quý anh chị. Thì em cũng muốn cung cấp thêm một cái thông tin nữa để quý anh chị nắm được là hiện tại trên thị trường thì dòng xe bán tải ờ, của bên em dòng Mitsubishi này thì chỉ có bản số tự động thôi, còn cái bản số sàn hiện tại đang không có không có hàng, nhà máy hiện tại đang ngừng sản xuất. Thì ờ, dòng cái mẫu bán tải số tự động này nó sẽ có 3 phiên bản để quý anh chị lựa chọn thứ nhất là cái bản số tự động bản hai cầu nó bản đủ full option đầy đủ các ờ, tính năng an toàn cao cấp và một cái bản nữa là bản ờ, số tự động bản cũng full option như một cầu và một cái bản là số tự động bản thiếu một cầu để cho quý anh chị lựa chọn thì xe bán tải chi tông này nó sẽ có 6 màu để quý anh chị lựa chọn ngoài cái màu cam này quý anh chị đang thấy đây thì nó sẽ có màu xám xanh màu bạc màu đen, màu trắng và màu nâu nữa Thì đa phần là mọi người sẽ thích cái màu cam này Hoặc màu xám xanh, hoặc màu bạc, màu trắng, hoặc màu đen Và màu nâu thì ít người lựa chọn Đó, thì uh, em muốn cung cấp tới quý anh chị các màu để quý anh chị lựa chọn xem là màu nào phù hợp với quý anh chị Còn uh, về giá làm bánh của chiếc xe bán tải chi tông này Thì đối với uh, chiếc xe đằng sau đây là cái chiếc xe sôi động một cầu bản đủ thì giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở Hà Nội thì giá lăn bánh của nó rơi tầm khoảng 774 triệu còn nếu quý anh chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó là 766 triệu đó là cái giá lăn bánh của chiếc xe này và còn nếu quý chị mà không lấy bản đủ này mà lấy bản thiếu của một cầu thì giá lăn bánh của nó nếu quý chị ở Hà Nội là 656 triệu thôi còn đối với ờ, quý chị ở tỉnh thì chỉ còn là 652 triệu Mức uh, chênh lệch là do là thuế trước bạ của Hà Nội là 7,2% còn ở tỉnh là chỉ 6%, chênh nhau 1,2%. Đó. Và thêm nữa nếu mà quý anh chị mà không lấy bản một cầu lại muốn lấy cái bản hai cầu thì nó là bản đủ cao cấp nhất của dòng ờ, xe bán tải Mitsubishi. Thì giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở Hà Nội thì giá lăn bánh của nó là 982 triệu đối đối với quý anh chị ở tỉnh. Em xin lỗi nhá, 892 triệu đối với quý anh chị ở Hà Nội còn lại là 882 triệu nếu quý anh chị ở tỉnh đó là cái giá lắp bánh hiện tại thời điểm hiện tại à, với cái chương trình uh, giá bán này thì nhà máy sẽ tặng quý anh chị thêm là bảo hiểm thân vỏ một năm hoặc quý anh chị có thể là chọn nắp thùng thấp hoặc nắp thùng cao ngoài ra khi quý anh chị mua xe của em Tuyền trong tháng 6 này thì em sẽ tặng quý anh chị một gói phụ kiện trị giá 5 triệu nữa thì cụ thể như thế nào thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại em để trong video này để chúng ta sẽ ờ, cùng trao đổi cụ thể về chi tiết của chiếc xe này. Ờ, đợt này thì do là dịch Covid-19 nên là nếu mà quý anh chị ở khu vực Hà Nội có nhu cầu mua xe và muốn tham khảo cái dòng xe Mitsubishi này thì ờ, vui lòng liên hệ với em để đặt lịch lái thử xe tại nhà. Em sẽ uh, sắp xếp lịch hẹn và đánh xe qua để uh, mời quý anh chị lái thử xe uh, chiếc xe này để trải nghiệm thực tế ạ. Còn bây giờ thì em cũng ờ, nói qua một chút về cái thông số kỹ thuật ờ, của dòng xe bán tải chi tông này. Thì tất cả các phiên bản là nó đều có ngoại thất và cái ờ, form dáng kiểu dáng như nhau quý anh chị nhé. Đó. Thì còn cái kích thước tổng thể của chiếc xe này là tổng chiều dài của nó là 5m3, còn chiều rộng của nó là 1m8 và chiều cao của nó là 1m78. Đấy, để quý anh chị nắm được là xem là căn là xem có vừa với lại cái khu vực để xe của mình hay không. Đối với bản số tự động mà bản đủ này và cái bản một cầu hay hai cầu ấy, thì đều được trang bị là lao răng 18 inch Đấy. hệ thống chiếu sáng của nó là full led ờ, riêng đèn xi nhan thì nó là halogen quý anh chị nhé đó đây đèn led ờ, rồi quý anh chị này đèn ờ, đèn xi nhan là đèn halogen còn đèn đèn pha đấy đèn led với bản cao cấp này bản đủ của một cầu này thì trang bị là ghế da này ghế chỉnh điện 8 hướng ở cái phần ghế lái đây còn cái nội thất bên trong ờ, xe để quý anh chị ờ, xem được ạ đây đầy đủ điều hòa tự động hai vùng hai vùng còn với bản một cầu mà bản thiếu ấy, thì điều hòa tự động như một vùng thôi quý anh chị nhé đây còn cái phần ờ, nãy số thể thao ở trên vô lăng thì chỉ có bản đủ một cầu và hai cầu mới có thôi còn bản bản thiếu thì sẽ không có tích hợp chân ga tự động này và chế độ dành tay tai nghe này Đấy, đều có ở tất cả các phiên bản số tự động nhưng mà lẫy số thể thao thì lại chỉ có bản cao cấp mới có thôi Đấy, cái phần số của nó là số xích rắc quý anh chị nhé số tự động là số xích rắc màn hình giải trí này tích hợp apple car Auto rất tiện để quý anh chị à, kết nối điện thoại smartphone với với uh, chiếc xe này cái ghế này thì ờ, chiếc xe ờ, dòng bán tải này nó cũng có một cái đặc điểm nữa là cái phần ghế sau này nó có độ ngả ngả hơn so với lại ờ, các cái mẫu xe bán tải như Ford Ranger hay Hilux hay là Nissan Navara nó ngả hơn là trên nhau 8 độ con này là góc nghiêng của nó là 25 độ còn các cái kia thì các dòng xe khác thì nó rơi tầm 17 17 độ thôi quý anh chị ạ à. Đây còn cái ờ, thùng xe Kích thước thùng xe đây Kích thước thùng xe của chiếc xe bán tải chi tông này thì nó có tổng chiều dài là 1520mm Chiều rộng là 1470mm và chiều cao của nó là 475mm Kích thước thùng xe này thì thùng xe này có tải trọng ờ, hàng hóa cho phép chở là 695kg quý anh chị nhé